Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh giải trình việc nhập và sử dụng 5 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc. 5 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm Trung Quốc do tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ toàn bộ chi phí mua đã được tập đoàn này chuyển đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tiêm chủng cho người dân đó là nội dung tại tờ trình mà Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong ngày 9 tháng 8, theo yêu cầu của Bộ Y tế về việc làm rõ những vấn đề liên quan đến vaccine Verocell mà dư luận đã và đang bàn tán nhiều tuần qua trên mạng xã hội. Bộ Y tế cũng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh giải trình việc sử dụng 5 triệu liều vaccine Verocell chỉ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hay cả các địa phương khác trên toàn quốc và nguồn kinh phí mua sử dụng vaccine. Với những yêu cầu trên, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết Căn cứ công văn 3988 của Văn phòng Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố đã giao công ty dược Sài Gòn Safaco, một trong 36 doanh nghiệp kinh doanh dược 100% vốn nhà nước, thương thảo ký kết các hợp đồng mua vaccine. Theo đó, thông qua sự tài trợ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Safaco đã ký hợp đồng với công ty China National Biotech Sinopharm của Trung Quốc để mua 5 triệu liều vaccine Verocell. Vạn Thịnh Phát đã tài trợ toàn bộ chi phí có liên quan đến việc mua vaccine như thuế, phí bảo hiểm hàng hóa. Do vaccine giao tại kho nơi bán ở Bắc Kinh, Trung Quốc, chi phí nhập khẩu, bảo quản và vận chuyển 5 triệu liều Verocell đến kho của các điểm tiêm theo kế hoạch tiêm thành phố Hồ Chí Minh. Sapaco có trách nhiệm cung cấp nội dung hợp đồng và chi tiết các chi phí thanh toán liên quan đến mua, vận chuyển, nhập khẩu vaccine cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Y tế khi có yêu cầu. Ủy ban Nhân dân thành phố cam kết thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, phân bổ và sử dụng vaccine để tiêm miễn phí cho người dân theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh cho RFA biết họ từ chối tiêm vaccine của Trung Quốc cho dẫu có bị phạt vì nghi ngờ chất lượng và độ an toàn của vaccine do Trung Quốc sản xuất dưới sự phản đối kịch liệt của người dân, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hôm 3 tháng 8 đã lên tiếng rằng người dân có quyền từ chối tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc mà không bị phạt. Tuy nhiên, vaccine này vẫn chưa được tiêm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh trong đợt tiêm mới nhất bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 vì đang chờ Bộ Y tế kiểm định chất lượng. Hai ngày sau đó, hôm 5 tháng 8, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mượn tạm 500.000 liều vaccine Sinopharm để tiêm cho những đối tượng ưu tiên như lái xe, phụ xe đường dài và các công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy vậy, đến thời điểm này, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chưa lên tiếng trả lời hay xác nhận về việc sẽ chuyển 500.000 liều cho Hải Phòng mượn tạm Người dân phải trả tiền tiêm vaccine, chính sách không nhất quán. Đề xuất mới đi ngược chủ trương. Trong công văn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả lời Bộ Y tế về việc mua 5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna vào ngày 11 tháng 8, lãnh đạo thành phố lớn nhất cả nước đã kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định cụ thể giá dịch vụ tiêm chủng, theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Y tế cho phép tập đoàn Vina Capital và Sapaco sau khi nhập vaccine Bonena về Việt Nam thì được phép tổ chức thu phí tiêm vaccine theo cơ chế mua 5 liều tặng xã hội một liều. Trao đổi với AFA từ Hà Nội, tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, bác sĩ dịch tễ từng làm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ và Vaccine Bộ Y tế, khẳng định đề xuất tiêm dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh sẽ không được phê duyệt. Tôi cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nguy cơ dịch nên họ đang tìm mọi cách để tiêm nhanh lên thì họ đề nghị như thế, họ đề nghị thì cứ đề nghị thôi. Nhưng đứng về mặt dịch tễ học và hệ thống y tế tính hiệu quả thì tôi nghĩ Bộ Y tế không cho. Bọn tôi ngoài đây cũng đang vận động không tiêm dịch vụ, cũng biết nhiều ý kiến đề nghị tiêm dịch vụ, nhưng tôi nghĩ rằng cho đến nay Bộ Y tế vẫn đang khá thống nhất tiêm miễn phí không tiêm dịch vụ. Doanh nghiệp thì bao giờ họ chẳng tận dụng cơ hội khác nhau để làm kinh tế, đó là chuyện của họ, còn người làm chính sách sẽ phải cân nhắc. Một người dân không muốn nêu tên đang sống tại Sài Gòn cũng cùng quan điểm không đồng tình với đề xuất mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng một đất nước cách đây khoảng 6 tháng vỗ ngực tự hào có trên 100 tỷ đô la dự trữ quốc gia thì không có lý do gì kinh doanh vaccine trong thời kỳ đại dịch. Nhà nước và đảng phải có trách nhiệm, phải lo cho người đóng thuế, không có chuyện dịch vụ gì ở đây. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong ngày 10 tháng 7 đã từng phát biểu, sự ra đời của quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được sự đồng lòng ủng hộ rất cao của nhân dân trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài cùng cộng đồng các doanh nghiệp, với số tiền ủng hộ lên tới hơn 8.000 tỷ đồng, đang được sử dụng để mua vaccine phục vụ nhân dân. Mục tiêu của chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được miễn dịch cộng đồng. Trước đó, tại tờ trình của Bộ Tài chính trình chính phủ về lập quỹ hợp tác công tư trong việc mua vaccine ngừa COVID-19, Bộ Y tế dự kiến mua 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 75 triệu dân với tổng kinh phí 25,2 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí mua vaccine từ ngân sách trung ương là 16 nghìn tỷ đồng, còn lại hơn 9 nghìn tỷ từ việc huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Vaccine dịch vụ, thách thức lớn, Dựa trên phát biểu của người đứng đầu chính phủ cùng kế hoạch mua vaccine như vừa nêu, trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng rõ ràng chính phủ Việt Nam đã có chính sách tiêm vaccine miễn phí cho dân, vậy hà cớ gì lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh lại đề nghị Bộ Y tế quy định giá tiêm dịch vụ? Phải chăng chính sách vaccine của Việt Nam trước sau không nhất quán? Bác sĩ quân đội Phạm Ngọc Thắng, một nghiên cứu sinh chuyên ngành về truyền nhiễm và chống nhiễm khuẩn, nhìn nhận vấn đề này như sau – theo tôi thì bây giờ bằng mọi giá phải có vaccine để tiêm cho dân, cứu tính mạng dân trước. Tôi biết rất nhiều doanh nhân đã đóng góp nhiều tiền cho quỹ vaccine rồi. Bây giờ nếu cứ để vaccine đi theo một kênh như thế tôi nghĩ tốc độ chậm. Xây dựng nhà máy thì 6 đến 8 tháng có vaccine cũng không đảm bảo trong khả năng cộng đồng có vaccine để dùng. Cho nên theo quan điểm của tôi, những người có quyền tiêm vaccine tốt, người có tiền có quyền được mua loại tốt thì dịch vụ chỉ dành cho những người tình nguyện. Không thể nào thành phố Hồ Chí Minh đòi thu tiền Tiêm vaccine dịch vụ xã hội hóa tùy theo gia đình tự túc, bệnh nhân tự nguyện. Tôi nghĩ đấy là việc tốt, quyền của người có tiền là được tiêu tiền, không có gì là chéo ngoe. Chị Thủy Tiên sống tại quận Tân Bình lại cho rằng đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép tiêm dịch vụ hợp lý ở chỗ dân có nhiều lựa chọn hơn và chủ động được tiếp cận nguồn vaccine đa dạng hơn. Hai thông tin như vậy mình sẽ thấy nó xung đột, nhưng mình phải hiểu nó trong định nghĩa khác nhau. Ví dụ Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị như vậy mới xung đột. Muốn thu phí dân thành phố Hồ Chí Minh khi tiêm vaccine, nhưng bù lại thì dân có quyền lựa chọn vaccine và dân mong muốn. Cái này áp dụng cho tất cả các nguồn vaccine mà thành phố có, như vậy sẽ đi ngược chỉ thị của nhà nước. Ở đây người ta đang đề xuất thêm một lựa chọn, là bên cạnh tiêm miễn phí, nguồn được phân bổ, vẫn có những tư nhân nếu có nguồn khác thì vẫn có quyền mở dịch vụ tiêm vaccine cho những người dân muốn chủ động lựa chọn vaccine. Đồng quan điểm tán thành chị Ngọc Hà sống tại quận Bình Thạnh, nêu lên suy nghĩ bản thân cho rằng chính phủ cấp phép cho tiêm dịch vụ thì mình thấy vẫn rất tốt vì hiện tại đang cấp phép cho rất nhiều loại vaccine, có cả của Trung Quốc. Thật sự người Việt đọc tin tức quốc tế cũng khá e ngại phải tiêm vaccine Trung Quốc cái chính là dân mình tự muốn bỏ tiền để tiêm đúng vaccine mà gia đình họ cần. Giá cả tuy có cao hơn một chút xíu đi nữa, nhưng vẫn đúng loại vaccine người ta cần và người ta muốn. Nếu đi theo vaccine của chính phủ thì trên quy định thế nào, dưới phải nghe theo vậy. Riêng bác sĩ Trần Tuấn, ông cho rằng việc trích vaccine COVID-19 cần sự trung sức của toàn hệ thống y tế, nhân lực y tế. Theo bác sĩ Tuấn, Việt Nam không nên tiêm dịch vụ vì điều đó hoàn toàn không đúng mục tiêu trong lúc phòng chống dịch hiện nay. Ông nói tiếp, nếu doanh nghiệp nào tự bỏ tiền mua và tự tiêm cho công nhân của họ cũng tốt thôi, nhưng còn lại tiêm dịch vụ cho dân thì chắc không có chuyện đấy. Doanh nghiệp nào lợi dụng chuyện này để làm kinh tế thì tôi cho rằng sẽ phải chịu trách nhiệm trước thực tế, sau đó sẽ có quyết định đánh giá. Trừ khi thành phố Hồ Chí Minh quyết bằng cách nào đấy thì họ chịu trách nhiệm, nhưng tôi chưa thấy tin tức gì. Vẫn theo bác sĩ Tuấn, một lo ngại khác khi tư nhân tham gia thu phí người dân nhưng lại sử dụng nhân lực công cho công việc của họ – cũng tạo ra những bài toán giải trình về chi phí y tế với người dân và đây sẽ là một thách thức không nhỏ. Theo thông tin của Bộ Y tế, đến thời điểm này các loại vaccine Việt Nam đã tiếp nhận bao gồm Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V và Sinopharm. Trong đó lô 1 triệu liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm Trung Quốc do thành phố Hồ Chí Minh nhập về đã được Bộ Y tế đồng ý để thành phố tiêm cho dân. Bộ Y tế Việt Nam cũng đã nhận mua khoảng 19 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau. Trong một phát biểu tại cuộc họp khẩn trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong quý 3, số lượng vaccine ngừa COVID-19 về không nhiều, nhưng trong quý 4 số lượng vaccine sẽ về dồn dập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Dân phải trả tiền tiêm vaccine, chính sách không nhất quán. Từ thời báo.di, Bắc lên Cộng hòa Liên bang Đức, Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn ở các bản tin sau.